Các bạn thân mến, Nga giành khu vực chiến lược áp sát thành trì Donbass của Ukraine. Nga tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát một ngôi làng ở phía bắc của Bakhmut, Donbass, nơi giao tranh đang diễn ra khốc liệt thời gian vừa qua. Nga ngày 31 tháng 3 thông báo quân đội nước này đã giành lại được Blahodatny, một ngôi làng ở phía bắc của Bakhmut, Donbass với sự hỗ trợ từ trên không. Ukraine vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner cuối tuần trước đã tuyên bố kiểm soát được Bakhmut, nhưng Ukraine nói rằng họ đã ngăn chặn được cuộc tấn công nhằm vào ngôi làng. Trước đó, Nga đã tuyên bố nắm quyền kiểm soát một số khu vực ở xung quanh Bakhmut, nơi mà lực lượng nước này và Warner đã giao tranh quyết liệt trong trận chiến tiêu hao với lực lượng Ukraine. Ngày 29 tháng 1, Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đang phải căng mình để giành quyền kiểm soát các ngôi làng ở gần thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Blaho Dani nằm ở giữa Soledad Thành phố khai thác muối và là nơi lực lượng Nga mới tuyên bố kiểm soát sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt. Brahodani nằm trên một tuyến đường chạy về từ phía bắc thành phố Bakhmut. Tuyến đường này đóng vai trò là tuyến tiếp tế quan trọng cho các lực lượng Ukraine bảo vệ thành phố. Kể từ mùa hè, Bakhmut đã trở thành tâm điểm của các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine và là mục tiêu tấn công quan trọng nhất của lực lượng Nga. Moscow đặt mục tiêu bao vây Bakhmut, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế sau đó buộc quân đội Ukraine phòng thủ thành phố này phải rút lui. Tuy vậy thì cuộc tiến công của Nga ở miền đông Ukraine cho dù bắt đầu từ mùa hè năm ngoái nhưng vẫn diễn ra rất chậm chạp và cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề trong các cuộc giao tranh khốc liệt. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ gửi thêm các đơn vị chi viện tới Bakhmut, nơi mà lực lượng Ukraine đang nỗ lực giữ vững trước cường độ tấn công dồn dập từ Nga thời gian vừa qua. Nga đang tạo thế gọng kìm, cô lập lực lượng phòng thủ Ukraine ở trò lửa Bakhmut. Quân đội Nga đang nỗ lực tạo thế trận gọng kìm nhằm cô lập các lực lượng phòng thủ Ukraine ở bên trong thành phố Bakhmut. Tại Bakhmut, những trận giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra và một thế trận gọng kìm đang được hình thành sau khi chúng ta thiết lập và tiếp cận được Chasovya. Mục tiêu của thế trận này là tiêu diệt pháo binh, vũ khí và binh lực của quân đội Ukraine được gửi đến tiếp viện cho Bakhmut từ Chasovya. Grandmaster và Slovian. Bên cạnh đó, thế trận cộng kìm cũng sẽ làm gián đoạn, tiến tới các đứt đường tiếp tế cho Bakhmut. Ông Kiselev phát biểu. Bên cạnh đó, đại tá Kiselev xác nhận giao tranh tại mặt trận Bakhmut đang được tiến hành bởi các binh sĩ từ công ty quân sự tư nhân Warner. Lực lượng này hiện đã áp sát tuyến đường huyết mạch nối Chasovia với Bakhmut. Các đứt tuyến đường này đang được coi là nhiệm vụ trọng tâm của quân đội Nga và đồng minh do đây là đường tiếp viện đạn dược, vũ khí, lương thực và thuốc men chính cho Bakhmut. Sẽ không có cuộc đột kích khẩn trương nào vào Bakhmut, nhưng pháo binh và máy bay chiến đấu của chúng ta đang tích cực tham chiến trong ngày hôm nay. Nhiều đợt tập kích chính xác đã được thực hiện nhằm vào các vị trí tiếp viện của đối phương. Kế hoạch điều động các binh sĩ của tiểu đoàn Azov đến tiếp viện trong mặt trận này chắc chắn sẽ thất bại. Ông nói thêm, theo ông Kisilev, các chỉ huy quân đội Ukraine đang nỗ lực thuyết phục Tổng thống Zelensky rút bớt lực lượng phòng thủ khỏi trào lửa ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên thì quyết định này vẫn đang được xem xét. Trước đó, các quan chức Ukraine cũng thừa nhận giao tranh tại Bakhmut đang diễn ra một cách vô cùng khốc liệt, biến thành phố này thành một địa ngục. Trong vòng từ 5 đến 6 tháng trở lại đây, Bakhmut đã thật sự trở thành một địa ngục. Các cuộc tấn công được thực hiện không ngừng nghỉ. Phó tư lệnh tiểu đoàn Svoboda thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine Zazenko nhấn mạnh. Ông Zazenko đồng thời tiết lộ thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông tại Bakhmut đang chuyển biến theo hướng bất lợi cho lực lượng phòng thủ Ukraine, qua đó ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu, hiệu quả tác chiến và điều kiện sinh hoạt của các binh sĩ ở trên tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky và nhiều quan chức cấp cao của Kiev đã nhiều lần khẳng định lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Bakhmut sẽ làm hết mình để giữ vững trận địa. Quan chức Crimea cảnh báo xung đột toàn cầu nếu Ukraine giành lại bán đảo. Quan chức Crimea đã cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm giành lại bán đảo này sẽ dẫn đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm giữ Crimea và trả lại cho Ukraine sẽ ngay lập tức leo thang thành xung đột hạt nhân toàn cầu. Nga sẽ không tha thứ cho điều này. Ông Alexander Formanchuk, Chủ tịch Phòng Công vụ Crimea nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Roya Novosti ngày 31 tháng 1. Ông Fomanchuk, người đã lãnh đạo Phòng Công vụ Crimea từ tháng 5 2021, đã phản hồi những bình luận gần đây của cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA Davis Petraeus về khả năng Ukraine giành lại Crimea sau khi bán đảo này sắp nhập vào Nga năm 2014. Ông Petraeus cho biết, việc Ukraine có thể giành lại Crimea hay không vẫn là một câu hỏi mở. Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, tướng Petru nói rằng có thể bắt đầu giành lại Crimea. Lực lượng vũ trang Ukraine cần phải cắt đứt hành lang trên bộ nối với bán đảo. Theo ông, nếu quân đội Ukraine có thể cô lập hoàn toàn Crimea và được cung cấp đạn dược có độ chính xác cao với tầm bắn xa hơn, họ có thể bắt đầu pháo kích vào trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga, cũng như là nhiều căn cứ không quân, cảng biển và cơ sở tầng khác. Ông Phong Mân Trúc cho biết, các kịch bản do cựu giám đốc CIA vạch ra là hành động tự sát. Ông nói rằng Washington và Kiev nên nhớ Nga đã phản ứng như thế nào trước cuộc tấn công vào cây cầu bắc qua eo biển Kik nối bán đảo Crimea với đất liền Nga hồi tháng 10 năm ngoái. Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó, nhưng Nga đã đáp trả bằng cách là tiến hành một loạt các cuộc tập kích vào cơ sở tầng quan trọng của Ukraine trong nhiều tháng. Sau cuộc tấn công đó, các cuộc tập kích chính xác cao đã nổ ra nhằm vào các cơ sở tầng quan trọng của Ukraine. Crimea vẫn là lãnh thổ bất khả xâm phạm của Nga. Nếu Ukraine cố gắng giành lại, thì Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc gây ra một cuộc xung đột quân sự hạt nhân. Ông Formanchuk cảnh báo. Còn Tổng thống Croatia Rosan Milanovic ngày 30 tháng 1 tuyên bố Crimea sẽ không bao giờ là một phần lãnh thổ của Ukraine nữa. Ông Oleg Nikolenko, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, đã chỉ trích phát biểu của nhà lãnh đạo Croatia. Chúng tôi có những tuyên bố của Tổng thống Croatia là không thể chấp nhận được. Ông ấy đã thực sự nghi ngờ về sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Nikolenko nói, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại tất cả các vùng lãnh thổ đã mất, bao gồm Crimea. Thiếu tướng kirillo budanov Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine ngày 31 tháng 1 nói rằng Ukraine phải làm mọi cách để đảm bảo rằng Crimea sẽ trở về nhà vào mùa hè. Bán đảo Crimea ở Biển Đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở chiến dịch quân sự trong năm 2022. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn, lãnh thổ ở miền nam Ukraine. Crimea hiện tại vẫn đang đóng vai trò là một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine. Mặc dù giới chức Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea bằng mọi giá, nhưng các chuyên gia quân sự cảnh báo kế hoạch này tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi vì có thể sẽ khiến xung đột leo thang. Nga khẳng định sẽ bảo vệ lãnh thổ và các vùng sắp nhập bằng mọi phương tiện sẵn có, kể cả vũ khí nhân.